tới giờ ăn cơm rồi đồ má đấy phải là tới giờ ăn cơm nói thì mình muốn thôi nhớ subscribe subscribe đâu ta nó trên cái màn hình subscribe đây hoặc là ở đây với một thói quen của đa số người thì sáng nào cũng phải vậy á thì đó là cái giá trị mà bạn tạo ra cho mọi người thôi có thể cục cức của bạn nó không hữu ích ở thành phố nhưng mà về nông thôn của bạn sẽ được tận dụng ở một phương diện nào đó thôi chứ cũng không hẳn là hoàn toàn đúng khi nào còn niềm vui thì mình vẫn cứ phải vui mà không còn niềm vui thì ừ thì mình lấy săn à chiu lấy về trước khi ăn cúng rồi mà ngồi dữ vậy đất đông ngoài kia không phải là sườn sống ở đây chỉ nghe tiếng chim lâu lâu có tiếng chó tiếng gà nay mình đang ở đâu thì ghé quyết nhưng cái uh, ờ, nói gì quên ta từ tí nhớ ra nói tiếp điên